các anh nhá em bao tan tích cho các bác là ăn thua trẻ hột cũng không có gì hết đây đây là cái bộ hột 2020 bên cơ sở em Đó. hột rất là đẹp luôn ạ và khi các bác mà mua bộ hột em sẽ tặng cho các bác nắp chén nắp chén bên em thì rất là nhiều loại nha các bác nha nắp chén đẹp luôn Đó.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 tài xỉu đó bây giờ em sẽ lắc giữ tài giữ xỉu cho các bác này bây giờ nó đang ở xỉu đúng không ạ em sẽ lắc giữ xỉu luôn nha một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này